ai chà mẹ tiếc nhỉ đấy vào cầu đấy Nhìn không? Cận kỳ cái chết ấm ở đây anh em ạ. Bước nữa thôi là lên thiên đường luôn. máy về về máy con này rồi ngó con máy phát à đẹp phết nè đừng nhá đừng nhá máy đừng có mà nhảy trước nhá thôi rồi quá tắt nha anh em chán thật đấy Xong chưa? Ok nha anh em Mẹ bướng đòn quá đấy <clears throat> Quá tuyệt vời nha Hú hú Ok nha anh em Tuyệt vời